Cập nhật tin tức online ngày 10 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Số lượng F0 trong cộng đồng tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương dân bản ở đây. Hà Nội lần đầu vượt hơn 800 ca nhiễm trong 24 giờ, trong khi đó, số lượng bệnh nhân COVID-19 miền Tây vẫn tiếp tục tăng mạnh. Ngày 9 tháng 12, theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, lần đầu Việt Nam chạm mốc 15, 300 trường hợp mắc COVID-19. Đây là số lượng ca bệnh được ghi nhận trong 24 giờ cao nhất kể từ đợt dịch bùng phát tại Việt Nam. Các trường hợp F không phân bố hầu hết tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt số lượng bệnh nhân chuyển biến nặng, tử vong cũng tăng cao gây áp lực cho hệ thống điều trị. Hà Nội lần đầu vượt 800 ca nhiễm. Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 của Bộ Y tế, Hà Nội ghi nhận 822 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới sau 24 giờ. Đây là mức ép không được ghi nhận sau 24 giờ cao nhất của thành phố từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Giới lượng ca nhiễm ngày càng tăng nhanh, Khoảng 3 ngày gần đây, Hà Nội đã nằm trong danh sách 10 tỉnh, thành phố ghi nhận lượng F0 trung bình cao nhất trong một tuần. Hiện toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đều ghi nhận phường không. Các ổ dịch xuất hiện nhiều và ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng cũng được ghi nhận tại khắp 30 quận, huyện. Song song do số ca mắc mới tăng cao là lượng bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện điều trị lớn. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà thừa nhận tình hình dịch bệnh hiện nay rất phức tạp. Bà dự báo số ca mắc tiếp tục tăng cao thời gian tới ở tất cả quận, huyện, trong ngày làm việc thứ ba của Hội đồng Nhân dân Hà Nội, 9 trên 12, bà Hà cho biết Hà Nội có đặc điểm dân cư đông, di biến động phức tạp, dịch bệnh đã lây lan sâu trong cộng đồng. Cùng với đó là nguồn bệnh có thể xâm nhập từ địa phương khác và cả tỉnh, thành lân cận sẽ là yếu tố khiến dịch bệnh lây lan. Hiện Hà Nội chưa rơi vào tình trạng quá tải giường điều trị, song thành phố đang phải huy động ngày càng nhiều cơ sở y tế tham gia điều trị người bệnh COVID-19. Ngoài hai bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 27 bệnh viện của Hà Nội. Ba bệnh viện vừa tham gia điều trị F0 là Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Thanh Trì và Bệnh viện Tim Hà Nội. Số F0 tại Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau liên tục tăng. Trong khoảng 2 tuần gần đây, Đồng Tháp vẫn duy trì số ca nhiễm cao ở ngưỡng 600 đến 700 F0 trên ngày. Trong ngày 9 tháng 12, tỉnh này có 730 ca mắc mới, tăng 5 ca so với hôm 8 tháng 12. Hơn 42% số F không được phát hiện trong cộng đồng. Số lượng người đã tiêm đủ liều vaccine mắc bệnh là 280 người. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 7, 971 ca 7, 652 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và 59 ca rất nặng. Tính đến ngày 9 tháng 12, số người trên 18 tuổi được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 tại Đồng Tháp đạt tỷ lệ 80,15% dân số tỉnh. Tỷ lệ trẻ 12-17 tuổi tiêm vaccine mũi 1 là 88,19%. Theo phân loại cấp độ dịch, hiện toàn tỉnh có một huyện cấp độ 3, nguy cơ cao là huyện Châu Thành, 11 trên 12 huyện còn lại thuộc cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, đánh giá theo cấp độ phường, xã thị trấn, toàn tỉnh có đến 39 đơn vị cấp độ 3 và 6 đơn vị cấp độ 4, nguy cơ rất cao. Tại cuộc họp khẩn ngày 7 tháng 12, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã cảnh báo nguy cơ quá tải hệ thống y tế nếu số ca nhiễm tiếp tục trên đà tăng kéo dài trong một tuần nữa. Không những thế, năng lực đáp ứng giường điều trị, thuốc, vật tư y tế tại địa phương này cũng đứng trước nguy cơ chạm ngưỡng theo công bố của Bộ Y tế, trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm của Cà Mau liên tục tăng cao, liên tục rơi vào nhóm 10 địa phương có lượng f không trung bình cao nhất trong một tuần. Theo quyết định điều chỉnh cấp độ dịch được áp dụng ngày 9 tháng 12, Sóc Trăng đã nâng cấp độ dịch lên cấp 3, nguy cơ cao, dùng cam. Với cấp độ huyện, thị xã, thành phố có 8 trên 11 đơn vị thuộc dùng cam, 2 trên 11 đơn vị thuộc cấp 2, dùng vàng, nguy cơ trung bình, và một đơn vị thuộc cấp độ 1, dùng xanh, bình thường mới. Theo báo Sóc Trăng, Bác sĩ Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết hiện nay, tất cả tầng điều trị tại các cơ sở điều trị F không đều quá tải. Do đó, việc điều trị F không đủ điều kiện tại nhà là giải pháp kịp thời khi số lượng F không đủ tiêu chuẩn cách ly tại nhà hiện tại chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là điều này góp phần giảm tải, giảm áp lực cho các cơ sở y tế, cũng là đáp ứng mong muốn của đại bộ phận người dân. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chiều ngày 9 tháng 12, đoàn cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương Hà Nội gồm 30 người, đã đến hỗ trợ tên Sóc Trăng phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng này sẽ hỗ trợ chuyên môn cho Sóc Trăng về hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Số ca nhiễm tại Cần Thơ đã giảm hơn trong hai ngày gần đây, chỉ còn mức 600 ca F0 trên ngày so với thời điểm 900 đến 1, ba số không ca bệnh. Hiện tại, Cần Thơ tập trung cách ly, điều trị F0 tại nhà với khoảng 14, 859 người. Trong khi đó, số lượng F0 ở tầng 2 cũng giảm đáng kể, hiện còn 1, 856 bệnh nhân điều trị trên tổng số 2, 120 giường. Tuy nhiên, số lượng giường điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3 của thành phố này đang vượt quá công suất. Hiện tầng 3 có 490 bệnh nhân, tuy nhiên, quy mô điều trị chỉ có 330 giường. Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân nặng tại Cần Thơ cũng tăng với 215 ca thở oxy qua mặt nạ, 37 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 58 trường hợp thở máy và 2 ca lọc máu. Ngoài ra, một bệnh nhân khác phải can thiệp ECMO các số liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Cần Thơ cũng đạt tiến độ khả năng. Hiện thành phố này có 80,13% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine. Số lượng người trên 18 tuổi tiêm đủ liều là 91,9%, số trẻ 12 đến 17 tuổi tiêm một liều vaccine là 91,58%, số lượng mũi tiêm giảm. Theo dữ liệu tiêm theo ngày của Cổng Thông tin Tiêm chủng, Bộ Y tế, số lượng mũi vaccine tiêm trong ngày tại Việt Nam trong những ngày qua không cao. Bộ Y tế cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi chỉ định, đảm bảo tiêm chủng an toàn. Bộ Y tế cũng đặc biệt lưu ý và đề nghị ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vaccine, thuốc điều trị COVID-19 từ văn phòng chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt toàn ngành thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải cơ bản hoàn thành 100% mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Địa phương nào không hoàn thành mục tiêu này đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trước nguy cơ xâm nhập từ biến chủng mới, Bộ Y tế và các địa phương đang tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra. Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Cơ quan này đề nghị các tỉnh, thành phố chuẩn bị phương án về vaccine, thuốc điều trị và biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của SARS-CoV-2.